Chào các bạn, hôm nay các lâm của chúng tôi rất vui mừng được có mặt tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2019. Chúng tôi rất vui mừng được đứng tại đây để chào tạm biệt 27 em học sinh khu vực phía Bắc sang nhập học tại ờ, hệ vực vừa làm tại trường Đại học Vạn Năng. Ờ, các em sau 2 3 tháng ờ, rất là nỗ lực học tập thì các em đã có được cho trong mình trong tay cái tấm visa thẳng để sang Đài Loan du học thì các em sẽ hiện sắp tới đây các em sẽ bắt đầu ngồi chuyến bay uh, ờ, cất cánh lúc 18 giờ ở sân bay Nội Bài và hạ cánh ở Đài Loan tại sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 22 giờ. Ờ, tại đây tôi rất là vinh dự được thay mặt cho toàn bộ tập thể cán bộ của Cát Lâm gửi lời những cái lời chúc tốt đẹp nhất và may mắn nhất dành đến 27 em học sinh. Uh, Chúc các em sang đó có một cuộc sống học tập thật là vui vẻ, thật là thành công. Các em hãy luôn nhớ rằng Cát Lâm sẽ luôn đồng hành cùng với các em trong suốt 4 năm tới cũng như đến tận khi sau khi các em ra trường. À, và cũng đồng thời Cát Lâm cũng rất muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn bộ toàn bộ các bậc phụ huynh Ờ, cảm ơn sự ủng hộ, gắn bó và tin tưởng lựa chọn của các bậc phụ huynh dành cho Cát Lâm trong suốt thời gian qua. Nếu mà không có sự ờ, tin tưởng ủng hộ của các bạn thì cũng đã không có cái chữ tín của Cát Lâm ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều 27 em học sinh phía sau chị Hãy cùng gửi lời chào đến người thân, bố mẹ Hiện tại đang ở Việt Nam để chúng ta lên đường được không ạ? Mọi người cùng giơ tay lên nhé Rất cảm ơn mọi người